nỗi nhớ mang theo một đời để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em hỡi biến rộng trời cao tâm tôi bởi em đi mất rồi chỉ còn anh nơi đây một mình alo alo alo spar sparcio <clears throat> xin chào mọi người hello hiếu thủy hello thái bình hello nghĩa nhé hello tuấn việt hello hello ozin hello ngoại bình nha ngoại bình tối nay cố tám điểm nha tám điểm á tám điểm thì nó hơi ít nhỉ cố hơn được không mười tám không 18 vẫn không được phải hơn á bữa mình có 9 điểm mà thành ra là bây giờ mình phải tầm 20 điểm mới gỡ được á nhưng mà thôi nói chung là không nói trước được điều gì á vào giải đúng chả biết được không biết là có nổi 8 điểm không á nhiều khi gf 3 điểm chẳng hạn 3 <laughs> điểm mới đi nói chung là cứ đánh hết sức là được anh em ạ mình có mấy cục mụn đây khó chịu quá nhở hai cục hay sao á làm gì mà nọc mụn với ta hai cục tịnh sầu tiễn thu muôn lối nỗi nhớ mang theo một đời ngoại binh xem sớm thì phải chơi ngoại binh thôi à ra thì chơi ngay ấy chứ cơ bản là bây giờ có mấy cái trứng ấy cũng khá là hay nên thành ra là em tú nghĩ đánh win trích ngon hơn đó ừ. mười tám thì đánh ba giải là đủ à mười tám thì đánh mười tám thì đánh ba giải á mười tám thì đánh ba giải á ba hôm á ba hôm là ba giải <laughs> nữa nữa nữa anh bằng em hết áo rồi anh bằng ơi hello fan khôi nhá em tú vẫn uống sữa tinh vàng là có đâu anh bằng em tú uống mấy ngày một một chai á mấy hôm một chai anh bằng ạ em tú hết áo rồi anh bằng ạ còn đúng cái áo này mang ra á thành ra là mặc tạm mặc tạm một hôm tưởng rằng thiên thu xe mai lòng này hết yêu không buồn he he he em tú nhặt cung gái mới cung gái cho anh địa chỉ chỗ em à bắt rồi là kiếm này cho anh địa chỉ ở cho anh địa chỉ ở chỗ em ở anh cho vài cái áo lát inbox anh à thật không vậy anh bằng thật không vậy thật không vậy nhưng mà anh bằng ở đâu đấy anh bằng ship ra à nhưng mà em thích mấy cái áo giống như vậy anh bằng ơi anh bằng có gọi là một chút ờ, <laughs> anh bằng gọi là một chút ờ, lấy chìa khóa lấy chìa khóa của chị an ngồi lên trên mở mở cửa ra lấy áo không ui <laughs> trứng mười lăm rau à trứng mười lăm rau là trứng gì vậy ta hôm nay thì mình chơi mấy trận buổi sáng rồi thì nói chung là có quả trứng hai mươi mấy rau á thì nó hai đồ ánh sáng rồi cũng bình thường có ai cập nhật vào không được không mọi người à anh nói thật đó ok ok anh bằng ơi vậy thì em tú xin thật vậy tí nữa em inbox anh bằng nhá anh bằng đáng yêu đấy anh bằng hay là một trận chinamia nhỉ ừ mình chắc là đánh chinamia anh em ạ cơ bản là ra chinamia sớm mình chơi nhá tại vì bọn hoa ký mới được búp nè xong rồi bọn à, bọn hoa đột biến ăn tạp à ngã xuống à nhưng mà cơ bản là bọn à, hoa ký cũng mới được búp hết thành ra làm nghĩa đánh chi cũng được chứ bây giờ không biết là có ai đánh được biến không nói chung là cứ từ từ nhá bùm chỉ còn nơi đây ra cái nước mắt thì hơi tù nhưng mà cứ ôm lại con vách đi nhiều khi ra dốc đồ ấy thì mình chơi dốc đồ ba ra, ui giờ mà lấy thách đấu thì đánh chuyên ngon nhưng mà lấy bao ran thì có thể đánh được nhiều ấy với cả mình vẽ đồ con chuyên luôn chiến lợi phẩm cũng ngon cơ tính ra là ba lõi đều đánh chuyên được nhưng mà chắc là mình đánh ấy luôn nhá snowball luôn đi là cái thách đấu đánh snowball luôn ok vậy thì mình tích tiền nhá bán một này đi tích tiền nhá ba với cả một ba với cả một là năm rau này ra được ba tiền thì đẹp đấu trường đột biến chứ ở đây mà không ai đấy à nói chung là mình nghĩ là tùy à kiểu à, bây giờ cơ bản là nó cũng cũng gọi là cân bằng á không phải cân bằng nhưng mà cơ bản nó mới được bút mấy bài ấy, như kiểu bài thuật sư á mình nghĩ là cao tơ được bài uh, à, hắc tinh á nhưng mà phải ra sena sớm cơ chơi đép nó mới dễ được không thì hơi khó cv tái chế còn chơi được không anh à bài đấy thì sáng giờ mình chưa thấy nhưng mà chắc là mình nghĩ là vẫn chơi được á có huyết kiếm này ok á quả đấy bao ra cũng được nhưng mà thôi cái nào cũng ok á bán đi tích tiền được không ba với cả một với cả ba với ba là tám mà ba với ba là sáu sáu với hai là tám chắc là không đủ nên là thôi nhá cứ bắt lại đã trứng là gì vậy à trứng là cái à, nở ra với hậu kiểu à, sau mình nói chung là thường thường cuối mùa nó có một bản gọi là giải trí á thì nói chung là bây giờ cả lobby được trứng thôi thì tí nữa sau mười mấy rau thì nó nở ra thôi cứ đép đã cứ đép nã cứ đép nã lắp huyết kiếm luôn cũng được nếu mà muốn gọi là giữ máu mình nghĩ là trước sau thì cũng phải lắp á tại vì con chin cái đồ co của nó là huyết kiếm rồi nên là thôi cứ lắp đi nhá hy vọng là tí nó trứng nở ra nhưng mà trứng này không biết là nở ra gì nhở có nở ra sách hệ không mọi người anh em nào gọi là chơi trứng mười một chưa ra được sách hệ không cho em tú xin một cái gọi là sách hệ đi cũng được tí em tú làm quả sáu sáu thách đấu hoặc là tám thách đấu luôn cho nó chiếng thật ra tám được cái chứ nếu mà ra thêm một cái nữa có cái xa tám thách đấu luôn thách đấu cả nó búp nhiều mà mình nhớ là nó búp nhiều lắm á nó búp cả thách đấu búp cả hóa kỹ luôn thành ra là chơi được ui ba dốc đồ này nhưng mà bài mình cơ bản đang win rồi nên là thôi nhá bắt mấy con này lại đi ok có à hello khôi nguyễn nhá không khôi nguyên chứ giờ cái trứng auto có sách nên ra đột biến năng lượng và hắc tinh ít nhất hai ba là tranh nhau à ủa vậy hả auto ra sách luôn à vậy là auto ra sách luôn à ờ, ok trứng nào cũng có một sách anh ơi à ok ok gì rồi tại vì anh chỉ biết là có trứng ờ, nhiều rau với cả trứng ít rau chứ anh không có đọc là nó phần thưởng là gì á được nhá <coughs> nở ra cái còng á nữa nữa nữa nữa nữa cái còng nữa cái còng nữa cái còng nữa sao lại cái còng được nở ra cái còng mà chết em tú ấy mọi người ạ con chin này mình nghĩ là có sớm thì mình nghĩ là mình đép máu được thôi chiêu một lần nữa đi ui không chiêu được là thua rồi quả đấy chiêu được chắc là mình win á chiêu được thì nó tanh á à đồng xo à xo nhưng mà hy vọng là nhặt được đồ đi sáng giờ chưa chơi sáng giờ chơi chưa được trứng mười sáu rau toàn hai sáu á hai sáu rau thì à, mình nghĩ là phải đánh win trick á hoặc là giữ máu chứ còn để mà đến đấy nở thì hơi bị khó không tích được tiền nhờ chưa có ba ngoại binh luôn cho con nào vào ngon hơn ta cho con này đi thật ra là cho leona vào cũng được nhưng mà mình muốn thua một chút á xuống lấy đồ cũng ok mình cần một cái cung nhá đánh thách đấu mà không có cung thì nó tù lắm thành ra là lấy cung nó ok hơn trứng ra vậy trứng ra như vậy chơi dốc đồ bị kẹt slot có khó không anh ừ ha vậy bây giờ cứ có cái trứng này đánh dốc đồ thật ra là khó nhở kiểu bình thường nó đã bị kẹt rồi đó xong rồi giờ nó còn thêm cái này nữa trông đần đấy nhưng mà mình nghĩ là meta này á nếu mà có trứng á anh em nên thiên hướng đánh những cái bài như kiểu là mấy cái bài mà gọi là hệ mạnh á như kiểu là sáu xạ thủ nè xong rồi bốn máy móc hay là sáu máy móc hay là bảy thanh lịch ấy nói chung là anh em chơi những cái bài đấy thì mình nghĩ là mạnh hơn còn không thì anh em đánh vào tùy tình huống nhá kiểu ví dụ mà trứng gọi là ra sớm ấy, thì anh em sẽ đánh theo kiểu trứng ra sớm còn trứng đã muộn thì anh em phải giữ máu chẳng hạn anh em đánh đừng có lu quá tại vì lu quá thì tí nữa nhiều khi anh em bách á anh em zone không ra thì anh em chết luôn thì cũng thế à nên là mình nghĩ là tùy loại trứng đánh kiểu còn bài sena thì bây giờ chắc đang đang khá là hot rồi một phát nữa tưởng nó chiếu phát nữa thì ok quả trứng là như thế nào thế vt à quả trứng là mỗi nhà đều có một quả nữa ờ như thế nào mình cũng không biết giải thích làm sao nói chung là nó như kiểu là một cái gọi là nói chung là nó có một setup kính hệ và có những cái đồ trong đấy thôi tùy vào loại trứng mà mỗi trận nó ra nhá đấy mình xin cung được không xin cung hoặc là giáp hoặc là găng găng thì tí làm vô cực hoặc là ấy cũng được còn không mình lấy giáp mình nghĩ là lấy găng trước đi nhiều khi mình làm vô cực hoặc là kháng hiệu ứng gì đều được á bí quá mình làm bàn tay nè với cả con quick này lấy về nhiều khi mình kẹp vào luôn á nó có hoa kỹ luôn thì mình đép máu nó tầm này nó ổn định hơn <clears throat> tại vì trước sau thì mình nghĩ là bài mình cũng xo á do mình lắp đồ rồi mình lắp đồ thì kiểu gì mình cũng xo thôi bán cái bán cái ok một chút ấy nhá một chút đép nhá <clears throat> ok cái mày cái mày cũng không biến nữa đừng để đi nóng cái mày nhìn ra đi chứ mấy em tú có thể giải thích về hiện tượng đánh giải vv được không à hiện tượng đánh giải vv là sao mọi người hôm nay chị vi có gì lại à đánh hay à nhưng mà hiện tượng gì mọi người hiện tượng gì đấy hiện tượng đánh hay đúng không thì hôm nay mình uh, buổi trưa thì mình uh, có xem qua một chút thôi chứ mình cũng không xem nhiều tại vì bình thường tính mình kiểu xem cái gì một chút đấy là nó dễ bị buồn ngủ ấy thành ra là mình không xem được nhiều anh em ạ chỉ gọi là ủng hộ ạ quên cổ vũ những anh em gọi là cái trận gọi là căng thẳng ấy còn mình nghĩ là vòng bảng thì uh, rảnh rảnh thì xem thôi buổi trưa mình à, phải nằm chập mắt một chút á thành ra là không xem được anh em ơi với cả mình đi lấy đồ xong rồi mình đi à, giặt đồ xong rồi mình đi nói chung là làm việc nhiều lắm em tú làm việc mọi người ạ em tú con người của công việc á hello phúc lộc em vừa lên thách đấu giờ em sẽ đi săn anh à ghê vậy anh hùng săn anh à nghe nó như kiểu là <laughs> kiểu đợi lâu ấy xong rồi bây giờ có cơ hội để gọi là săn để mà giết người à để giết á từ từ nhá mình đang cần gọi là thua tên này ấy, nên là mình tích tiền á anh em ạ con này bán nữa này con này chắc là bán đi gặp nhà này thì mình win được đúng không nhà này thì mình thua nhà này thì mình thua nhà này kinh đấy tim băng nhà này mình năm mà từ từ mình mình thua được ấy mình thua được ấy mình bỏ bớt con này ra là được hmm. mình cần thua ấy anh em ạ thật mình không thể win á mình win đao này à, nó bị thọt đấy thành ra là thôi thua nhá mất máu một chút cũng được cứ để chắc cốp đi tại vì nhiều khi gặp nhà kia cũng chả biết được đâu gặp mà này chắc là không đép được con nào rồi con gna lên chiêu à từ từ nhá cố đép được con gna là thành công nhưng mà chắc là không được con lulu búp phải nhiều máu quá thua vậy thua vậy vt ơi mai trời có mưa không em á mai trời có mưa không mà anh hỏi em anh hỏi em mà em biết được cái đấy thì chắc là giờ em không livestream mà em đi làm dự báo thời tiết luôn đấy chứ thật chắc là mai không có mưa đâu em nghĩ là mai không có mưa đâu tại vì uh, sẽ có hôm mưa hôm hôm rít hôm rát đấy, thành ra là hôm nay mưa thì mai chắc là không mưa đâu Ê, nhưng mà cái lý do đấy nghe nó chả có gọi là thuyết phục nhở hư cấu đấy meta mới chơi ngoại binh với dốc đồ là đi à ừ, dốc đồ thì mình nghĩ là tỷ lệ đi cao ấy tại vì cơ bản nó dễ kẹt tướng lắm còn ngoại binh thì mình chưa biết nhá ngoại binh thì em tú không biết để như vậy đi để như vậy đi để như vậy đi cùng lắm là bán con này đi là được em tú bận quá vậy hay em tú nghỉ clip để làm việc đi em tú mà nghe nó hợp lý ấy nhở nhưng bây giờ nghỉ clip thì lại <tsk> thì lại không có lương mình cần lương anh em ơi <laughs> nghỉ clip mà nghỉ clip để đi à, gọi là nhặt chai nhặt nhặt lọ không nhặt chai lọ không gậy à gậy hay làm trận ngô quýt nhở ngô quýt tí nữa làm cái ấy cũng được cuồng đao này cung mình cần một cái cung quá còn không thì tí nữa để xem đồ nó như thế nào nhá cung chết rồi không nhặt được tiền tích tiền rồi phế đấy quả đấy mình nhặt được thì mình tích tiền nó ok hơn nhưng mà không nhặt kịp anh em ạ đồ này à tí nhiều khi mấy cái đồ phép mình cho queen cũng được không sao đâu chè về hà nội chưa em tú ở à? chè chưa mọi người ạ chè đang ở trong sài gòn gọi là lo một chút công việc học tập á thành ra là chưa ra được anh em ạ chắc là sắp rồi á tầm một hai tuần gì nữa mình cũng không biết nữa lùn giờ búp mạnh phết nhỉ vd à nói chung là búp thì mạnh đấy nhưng mà chơi mình nghĩ là khó đấy cơ bản là vướng một slot trứng nữa cơ thành ra dễ bị kẹt lắm nói chung là anh em có lõi hay là kiểu nghiện thì chơi thôi còn không thì mình nghĩ là không nên nhá tất cả nhiều khi lùn cũng khó đép nữa cơ gặp quả trứng mấy chục rau á xong rồi cứ ôm mấy quả trứng này trên bàn mấy chục rau xong rồi zone thì bình thường nó hay kẹt rồi còn thêm ôm thêm quả trứng nữa nhìn đúng kiểu nhức đầu luôn á mỗi con còn một tí máu anh em ạ hai bốn năm con ở à, đâu vậy đâu vậy bài chin này thực sự có ổn không đấy nhìn bị đấm đau đấy hello công phong nhá hello văn khuê hình như trứng này ra hai đồ cộng búa hai búa rèn thì phải à em tú cũng chả biết nữa tại vì sáng giờ em tú chơi có vài trận à kiểu chơi hai ba trận để cho nó biết thôi á thì à, em tú em tú toàn ra cái trứng kiểu hai mấy rau á thì nói chung là có có có trứng đồ ánh sáng có trứng đồ à, trứng đồ ánh sáng với cả sách ấn mình có lên cấp rôn một tí không nhở cơ bản là bài mình hơi yếu mình nghĩ là không mình nghĩ là không roll đâu tí nữa mình roll bảy đi nếu mà đánh chi thì roll bảy còn đánh gowick thì roll sáu hoặc là anh em có đồ ấy thì em roll nhá còn tầm này chưa có đồ thì thôi anh em ạ cứ lì một chút đi giờ mình phải xuống lấy đồ á không có đồ là mình đi trận này á ừ, bây giờ cơ bản là mình chưa có quyền năng này chưa có quyền năng thì con chin của mình tí nó hơi yếu nó dễ bị sốc đam lắm mình thấy cái quyền năng con chin khá là quan trọng luôn nhưng mà trước sau thì mình phải nhặt một cái cung ấy nhá nhiều khi bíu hay là cung xanh hoặc là cuồng đao à win nhà này nhà này ngoại binh thì chịu anh em ạ ui nhà này đép được nhiều chưa đép được nhiều chưa ui đép được ba con đấy chứ bộ vậy thì ba năm về mình roll một chút nhá chơi chuyên em thấy khó lên ba hơn go wick à thì nói chung là một con ba tiền thì chắc chắn là khó lên hơn con hai tiền rồi nhưng mà nếu mà lên hơn lên được ấy thì ờ, thì anh nghĩ là mạnh hơn con hai tiền thôi nhưng mà lỡ rồi anh tú lỡ bùi huyết kiếm rồi mài dao thì lại hợp lý quá luôn á hợp lý hợp lý ba rào nữa à? giờ rôn thì cũng chả rôn gì mình lì một rau rồi rau sau về mình lên cấp mình rôn nhá giờ rôn thì nó hơi tù con queen hay là con sinh vào lấy hóa kỹ một chút tay ngon hơn nhở thôi con queen đi mình nghĩ là lâu lâu mù phát được ngon đấy nhà này có blitz kéo này nhà này có tim băng mài dao nói chung là con chim này có đam rồi mình nghĩ là lấy thêm một cái à, khăn hoặc là một cái nói chung là lấy cung trước đi đợi xem có quyền năng không phải lắp nhá ok nhà này có tim băng sợ đấy nhà này bỏ blitz à mình hừa thấy con blitz mà nhở nhà này bỏ blitz luôn à bịp à ui giáp gai này giáp gai chắc là không ấy đâu không làm cái cung xanh đâu meta mới có con nào được búp không anh tú à được búp nhiều chứ được búp nhiều chứ được búp con uh, mấy bọn hóa kỹ này thật ra là cũng được búp này nên là anh tú muốn chơi thử một trận luôn xem nó như thế nào á cơ bản là thách đấu cũng được búp mà hóa kỹ cũng được búp thành ra muốn chơi thử phát ui sức sống mới kìa nhưng mà chắc là mình win đấy anh em ạ con chin của mình còn hết kiếm mà ok win được đao này thì đẹp quá đao sau về mình zone luôn là đẹp có cái tiền đề để zone đấy mình cần một cái cung nhá đừng ngoài lấy cung hết nhà này giống lấy cung đấy nhà này chắc là không lấy cung rồi nhìn cái lõi là biết anh em ạ nhà này chắc là lấy cung ấy thật hai cung không không có cung luôn khó vậy khó vậy không có cung nào vậy vậy thì làm cái khăn à hay làm mấy kiếm nhở làm cái khăn không làm cái khăn thì con chim không bị cc làm cái khăn đi cũng được <clears throat> đi luôn à đi luôn à chưa đi được chưa đi được cứ làm cái khăn trước đi tí đỡ bị xì xì anh em ạ kiểu mấy con tay ngắn như con chin hay con gấu vết mình nghĩ là cần khăn á về lết mà không có khăn á kiểu gặp mấy bọn như kiểu bờ răm này xong rồi tim băng các thứ á khỏi chơi luôn tính sâu thiện thu muốn lỗi nếu mà win rồi mình lên cấp mình roll nhá Irea mình không cần từ nhá không ra được món chin nào mà hơi bịp nhờ năm hoa kỹ cũng ngon cơ nhưng mà cơ bản là mình lên là con red sai hai nên là cho con red sai vào luôn cũng được nó tanh một chút đi nếu mà năm à, năm hoa kỹ thì bỏ con red sai với cả bỏ con queen ra là được hoặc là bỏ con camille nhưng mà cơ bản là lên được con kia hai nên là mình dùng con kia hai cũng được em tú đi rồi nhà chưa mà mọi người bình tĩnh bình tĩnh em tú cần con chín hai tầm này ấy để giữ lại cái trích luôn là đẹp chắc là vẫn phải zone đấy nhá không eco đâu eco đổ đi ấy hoặc là rô một con đỡ vẫn cũng được con di lần hai à thật sự là con di lần hai có ngon không cứ lên đi nhá đang win á thì mình nghĩ là cứ lên đi có chi đúng vậy bàn gp không anh em ạ trận này nhiều gp quá dây xì với cả con này cái gì đấy thề Renta có quỷ thư thì cũng được từ từ đi thọt một lần tức cũng được nhá nhưng mà mình muốn win lao này á win lao này để lao sau nở trứng ra luôn thì đẹp hay là bán hai con delta đi nhở hai con delta thật ra là mình nghĩ là chưa cần đâu tập này mình nghèo quá mình không ôm được á ôm là mình sợ đi lắm ê xong rồi dao này thua không thua, thua không đừng thua win đi win dao này thì đẹp ờ ok thua dao này đúng kiểu nghèo luôn á thật sự may quá con sena bên kia chưa ra chiêu á hợp lý hợp lý bản mới thông đạo còn tương tác với đột biến hắc tinh không mà hình như là vẫn còn đó hoàng phi ơi dồn đen quá em tú chịu rồi em tú dồn nó chỉ như thế thôi hai cái đập đồ cung xanh với cả hai kiếm ê từ từ nhá cung xanh này ngon nè có thể là đập hai kiếm đi một cái này nữa à? một cái thách đấu thì đẹp một cái thách đấu thì đẹp mình nghĩ là bán đấu sĩ này đi không cần thiết đâu một cái thách đấu là đẹp từ từ nhá để mình xem các mình xem các thật ra là hai kiếm mày tí cho đỡ vần cũng ok chứ đùa đâu hai nước mắt cho trin à bốc đồ ori này từ mình cứ rôn cố chín hai đã đây rồi sáu thách đấu rồi này free này đừng bảo đỡ vần hai trước nhá ok mình nghĩ là như vậy dừng lại được rồi bán luôn hóa kỹ của ảnh binh máy móc với cả ấy à hóa kỹ thì tí nữa lên cấp đánh sáu hóa kỹ cũng được nhưng mà đã được cái thách đấu mình thích hơn á cơ bản là cái thách đấu thì mình xài luôn thôi mình cứ làm cái cung xanh nhá hai kiếm mất tao vần tạm win à wow dây xì chắc là không cần anh em ơi cứ như vậy tạm nã, như vậy tạm nã. con chim không có cái gì nhở không có quyền năng thì nó hơi ấy nhá hơi yếu nhá em ơi xoay đánh jc đi chứ rồi một đống tiền một con chin là đây đây đây em tú ra chín hai em tú ra chín hai rồi nhưng bây giờ đồ này phải xử lý đã nè phải xử lý đã nếu mà muốn đánh đỡ vần ấy thì uh, tí nữa đỡ vần cầm cái gì nhỉ đỡ vần cầm cái gì ra cầm cái khăn ở trên thì cũng ok và lui chắc là không ngon mình nghĩ là bây giờ đập cái nước mắt đi á hai cái nước mắt thì nó hơi thừa đập một cái nước mắt trước để xem nó ra cái gì nhá cái gậy này thật ra là không cần kiếm súng à hai găng à hai găng cho con gowick thật ra là cũng được kiếm súng thì hơi cù, anh em ạ chắc là bỏ kiếm súng đi nhà này iz hai à iz hai giống mình thua lắm iz hai chịu cho con ori đạm đã iz hai tầm này à thua luôn iz hai tầm này chịu rồi cầm năng lượng xanh nữa cơ ba thần tượng năm tiến công iz hai em tú vừa đẹp trai vừa chêm gọi xứng đáng top tám mà giống top tám thật này lắm mới chứ đùa đâu thật <laughs> bây giờ lên cấp kẹp một hóa kỹ nữa cũng được xong rồi cái găng này chắc là tí nữa mình làm một cái kháng hiệu ứng hay là đồ cho đỡ vần đấy nhá nói chung là lấy thêm một đồ cho đỡ vần nữa thì nó hợp lý hơn chắc là mình đập cái kiếm súng đi anh em ạ nhưng mà để xem đi chợ về nhà được cái gì đã lên cấp kẹp năm hóa kỹ trước này xong rồi à, zone tiếp chứ bây giờ zone chin ba ở đây thì nó cũng hơi nô hốp ấy cơ bản là mình ít chin quá trận này cố dây dãy một chút đã nhá nhà này đỡ vần tim băng này ui trận này đỡ vần nhiều thế trận này đỡ vần hơi kinh á à hơi nhiều á uhm. quả đấy ra được ấn hách đấu thì đẹp hơn thì nhiều khi lên cấp hay là đi chợ mình nhặt một con thay xa nữa thì mình làm hách đấu á con chin của mình chỉ cần hai sao thôi cũng được kiểu nó quẩy sau cũng ok á chặt chặt chết đỡ vẫn là thắng hợp lý biết đỡ à, quên con xin là mày khỏe tí nữa thì nó bị yếu thôi tí nữa cơ bản là nó không đủ trâu á thì nó dễ bị sốc đam chết lắm tầm này thì hai sao mình nghĩ là đủ đa à quên đủ vanh rồi sáu tấm là chín ba em tú ơi à chắc là trận này không chín ba được ấy chứ trận này em tú lên cấp kèm năm hoặc kỹ này cho nó trâu trâu một chút nhá cho nó gọi là trâu trâu một chút đi chứ tầm này mà zone chín ba ở đây ấy cảm giác nó húp lắm không đi à quên không ăn được đâu iz có được búp không anh tú ở iz hình như là không mình cần một cái khăn thì đẹp nhất cái khăn nhá còn không thì vô cực vô cực một con này cầm mà đần đấy trong tú xin cái khăn này eh, xin cái kháng phép này hay là làm cái máy chiếu nhở làm cái máy chiếu cũng được mất rồi à thật ra làm cái máy chiếu cũng ngon á nhưng mà thôi làm cái khăn cho đỡ vần vậy hello trần thu nhá hello quang dũng hello anh tú đẹp trai số hai thế giới à. nữa nữa nữa đẹp trai số hai thế giới vậy ai đẹp trai nhất vậy em đúng không à em đẹp trai nhất số một à cần một con hóa kỹ nào một con hóa kỹ nào khăn nè khăn nè ui ngon nhở từ từ nhá con go ra random đồ như vậy thì mình lại càng khoái chắc là một cái đập đồ mình để dành lại cho tí nữa thôi nếu mà đang ở đây có con hoa kỹ thì mình lên cấp ngay đấy nhưng mà cơ bản là không có nên là từ từ anh em ạ đao này mà đang có một con hoa kỹ thì mình lên cấp luôn á nhưng mà không có thì thôi nhá nhà này chắc là mình win được nhà này hơi kinh này ê là kia kinh đấy nên là mình nghĩ là mình xếp như vậy đi hello vd nhé hello hạ văn thiên nhá hello anh nhá tóc anh nhuộm màu gì đấy à? tóc mình nhuộm lại màu à, gọi là nâu nâu anh em ạ nâu nâu gọi là nói chung là nâu tối ấy, thì mình nhuộm lại tối một chút cho nó đỡ đỡ kinh nhá tóc của mình à, bên kia nó hơi vàng với vâng. với cả mình cắt xong nó nhìn nó hơi ngắn ngắn á trông nó hơi chuối bãi đần dao này hai ra kia đúng ngon luôn á đỡ vần mình còn nhiều đam hơn cả con chin anh em ạ kinh chưa Uầy, uầy, uầy, uầy Sao hết lòng này mà lại chẳng được em yêu Trận này mình cố target top 4 Ê, từ từ nhá Trận này không ai đánh được biến hắc tinh Hơi bị lạ nhờ Êu Trận này không ai đánh được biến hắc tinh nhá Mặc dù là đột biến hắc tinh nó có bị nét gì không vậy Hình như là đâu đâu đúng không Rồi cuối cùng không ai đánh luôn Ảo à Bịp à Lần đầu tiên có người không đánh đột biến hắc tinh này năm tướng à quên bốn tướng năm vàng này có con gì không còn sức mạnh khổng lồ thì cơ bản là bọn này không trên một ngàn bốn ấy có một ngàn con trên một ngàn bốn này nếu mà bây giờ mình kẹp đấu sĩ thì trên ngàn bốn máu nhưng mà cơ bản là lên cấp mình kẹp năm hóa kỹ rồi mình nghĩ là không cần bốn tướng năm vàng thì bọn này chả cần con nào ấy nên là mình nghĩ là phóng hòa đi đây rồi mình nghĩ là lên luôn xong rồi mình tí nữa tí nữa quái mình rôn bọn này hai sao được à mình nghĩ là dãy được ây cái này cho con renta cũng ngon đấy chứ từ từ nhá còn không thì tí nữa ví dụ mà thiếu đồ đỡ vần ấy thì mình đập đi luôn cũng được gớp trẻ đẹp trai số hai thế giới à cho xin phân cứng nào em tú ơi à. em em tú nghĩ là xem mấy hôm mà được à thôi đừng để con này bị kéo anh em ạ để con này bị kéo mệt lắm sao hết lòng này mà lại chẳng lại được em yêu vậy nếu như một câu nói có thể khiến anh vui ơi quên kéo đỡ vần sang rồi để đỡ vần bên này thì nó hơi hơi lẻ loi á giống chết luôn đấy con đỡ vần này giống bị bắn chết luôn đấy ui lỗi mình rồi xếp đỡ vần hơi lỗi anh em ạ nhưng mà nhà này cũng kinh á nhà này có thay kazik hai nè có dây xì có sức sống mới có sức sống mới có sức sống mới có sức sống mới nhưng mà con chim của mình có năm hoa kỹ bắt đầu nó châu châu rồi nhá ui con con con ấy hay đấy con gì lần ông này hay đấy ngô quý chắc là lo được nhở ok biết ngũ kình chuyện chưa hello chú đập dài hello hàng chiến hello quân lê nhá hello hai trăm anh em nhá chúc hai trăm anh em một buổi uh, chiều uh, thứ năm thật là nhiều niềm vui nha thì anh em nào mà chia like chia follow cho mình xin một like một follow nhé thank you anh em nhiều mình thực sự là buổi trưa khá là buồn ngủ luôn nên là đôi khi mình cũng muốn là buổi chiều nhưng mà nó hơi khó xong rồi nãy mình phải đi gọi là lấy quần áo về xong rồi mình tắm rửa anh em ạ tắm rửa một chút cho nó tỉnh xong rồi bây giờ thật ra là vẫn đang buồn á buồn ngủ á kiểu con người nó bị như vậy rồi với cả hôm nay mình tính là tối nay ừ. một chút overline overline hello quân lê nhá em ơi em à ui một cái này à một cái tinh thần khá là ngon này hợp lý luôn vậy thôi mình khỏi đập đồ bán queen anh em ạ tầm này zone queen ba nó mình nghĩ là không cần đâu vậy thì có cần đập cái ấy không nhờ kiếm súng nhờ mình zone nó còn đỡ vần hai đây thêm một chút đam cũng ok ừ con ori mới được búp ngon lắm nhá siêu côn à siêu côn mình nghĩ là không cần nếu mà lên cấp được thì kẹp renta này vi à ori mình nhá đổi cái kiếm súng cho con à, con ori đã con này đã làm cái này cho con ấy luôn nhá đỡ vần luôn nhá vi à con này chắc chắn là bỏ này vi mình nghĩ là không cần đâu con à, con ori à, có máy móc ấy với cả lâu lâu nó cc một phát khá là ngon đấy nên là mình nghĩ là cho vi vào nhiều khi nó tăng được một chút gọi là tăng được một chút đấy nhưng mà nó cũng chả có nó không có đủ á thành ra là nó cũng chỉ là một cái cục cục thật cục thịt thôi nhà này có con mo ghê đấy đây là mình còn có cung xanh rồi ấy nhá không cung xanh gặp này chắc là nguyên nhà thật ui nhà này đánh đúng kiểu bằng chì chì giống người cc á nhưng máu quỷ thư anh em ơi ui ghê đấy cái bài thuật sư giờ rác rác rác nhở nhờ mà bài mình cần đỡ vần hai phụ đam nữa thì đẹp cơ bản là đỡ vần một thì không có đam lắm cỡ sau này lại ra đi đỡ vần hai đấy đỡ vần hai đấy còn đúng đỡ vần hai thôi Ui, tính ra bây giờ có con chín tiếp theo này bịp nhở ok nhá đỡ vần hai mình nghĩ là bắt đầu có có có thêm một chút đam nữa hợp lý rồi đấy hello em tú overnight à, hello anh tuấn nhá xem chùa không like không follow hello anh tú à, hello quang dũng được luôn được luôn xem chùa thật ra là không có gì hết <laughs> đấy đỡ vần hai nó khác bọt hẳn này đỡ vần một thì nó hơi thiếu đam anh em ạ Ui, nhà này sắp ire ba à, im im sắp ire ba nè nhưng mà nhà này còn 19 máu à mình nghĩ là họ không lên được đâu tại vì cơ bản là bây giờ ít máu quá trừ khi đi chợ có một con ấy thì họ có hốp lên còn không thì mình nghĩ là hơi khó ui nakaisa này nãy mà có ấy thì đẹp nhờ bây giờ mà hốp đi chợ được còn một con ấy thì ngon nhá hốp đi chợ một con à, gì nhở một con à, để mình xem con queen ngon không đã từ từ queen nhà này không ngon lắm nhà này queen ngon này nhà này queen cũng ngon thôi cho queen vào đi tí nữa nếu mà có một ấn ờ, thách đấu thì đẹp bỏ con ori ra mình nghĩ là tám đánh ờ, tám thách đấu luôn con này không cần ham mày dao đâu <coughs> sợ nhanh chết á gặp nhà này thì con queen của mình cc được này với cả con chim của mình lùn vào trong ấy nhưng mà không biết là đủ đam giết bọn này hay không thôi nhìn con mo ngấy nhở bây giờ nhà nào cũng có con mo ba đồ ấy nhìn đúng ngấy luôn á thật có hay ngấy không có hay ngấy không nãy ở đờ vần một nhá ok nhà này đi rồi này nhà này tám con mo bảy con sena thì phải đen chưa bạn mình chắc là top bốn rồi nhưng mà trận này hơi lạ anh em ạ không ai đánh hắc tinh luôn mình không biết tại sao á không biết là do nó nép hay là do mọi người không để ý cái đột biến nữa nhưng mà không ai đánh hắc tinh cả một cái diệt một cái giáp máu một cái giáp gai à một cái gậy lốc mình nghĩ là lấy gậy lốc rồi tầm này tự mình cứu mình nhá trận này cố được cái top ba là đẹp tại vì bài mình cũng không có hốp cao quá từ từ nhá sao lobby này cảm giác yếu đấy ông iz mà tầm này top bốn này ê cảm giác lobby trận này yếu nhờ anh em nhờ không nhà nào đánh được biến hắc tinh xong rồi kiểu lobby nó gọi là mềm mềm á không mạnh lắm á kiểu ý là không mạnh quá bài mình con này hai còn đánh được cơ mà ui giờ đôn nốt con này hai à con cái chắc là không cần cá tiếp mà cá này thay được ori nhưng mà thôi khỏi đi anh em ạ tôi nốt được con kia hai dồn nhá nếu như một câu nói có thể khiến anh vui lúc con à, đỡ vần đi con đỡ vần nhiều khi đáp thẳng ấy với cả nó trừ giáp ấy mình hơi sợ một chút tại vì con chim dù gì nó bay vào đây nè với cả con queen nó bắn mù được anh em ạ thành ra là mình nghĩ là lốc đỡ vần cũng được à, ok trận này cố được cái top hai đẹp tí kiểu nhà bảy nhà phát minh á đẩy hết đi xong rồi mình đánh bằng máu á mình top hai thôi nhà bảy nhà phát minh mà thua nhà ski á ui sắp id ba thật kìa ghê thế id này iz ba là ông này top một đấy chứ cơ bản là ông có khăn anh em ạ hình như là ông lên rồi hay sao ấy nhưng mà ông chưa có tiền mua nếu mình đoán không lầm ông lên rồi cai xa không xài được nhở cai xa thì thay ai nhở thay queen à đánh với nhà này thì thật ra là cai xa không được con queen cơ bản là nó cũng không không cc được á mình nghĩ là lốc con rồng đi nhà kia vẫn chưa lên à lốc được con rồng nhá còn không biết là có ăn được không cơ bản nhà này seraphim ba đồ đỡ phần ba đồ ghê đấy xong rồi lõi cũng ok nữa cơ vừa lõi bắt tay xong rồi còn thêm cái gì nhở thêm mấy cái ghép siêu công nghệ á tính ra là mình chỉ ấy thôi nhá mình đép thôi nhá mình đép được bao nhiêu thì đép xong rồi cố để à, để nhà này thì đấm nút nhà này đẹp nhưng mà nhà này có khăn cơ thành ra là hơi khó con ren ta cầm lốc bây giờ mình muốn tháo ra anh em ạ nhiều khi nó cầm lốc nó nó hơi khó lốc á thật ra là để thần tượng đúng không thôi mình nghĩ là lên đi trước sau thì người ta cũng để thần tượng á thì mình nghĩ là lốc được cung xanh chắc là đập đi nhá đập cái cung xanh đi đập ra được cái gì ngon thì đập ừ bản mới em khởi động bốn game một một hai một rồi anh à ghê vậy ozin ghê vậy ghê vậy nico này làm con cây xe hai được ấy chứ trận này không on chín thứ năm luôn à bịp nhở victor à hay là victor hai hay là victor hai ori này làm một con victor hai làm nhá chín chắc là không ba rồi nên là bỏ đi anh em ạ đập cái này đã bốc đồ à ngon nhá cho rác nốt đi cho nó tanh ui id ba à? id ba thì chịu rồi thôi bỏ nhá làm gì cũng thua rồi id ba rồi anh em ạ chặt chặt chặt chặt ui tí nữa là chặt chết con kia luôn rồi ấy nhưng mà gặp con id ba này ui một đâm anh em ạ chết luôn con đỡ vần của mình có diệt đấy may ra ăn được thật con đỡ vần của mình muốn có diệt cơ thì ăn được còn không thì hơi khó mà bây giờ hốt với diệt ở đâu ra nhờ có diệt chắc chắn là ăn được luôn á cơ bản là mình lia bọn tanh của họ khá là nhanh nhà kia win được à từ từ nhá nhà kia lại win được á ảo à ảo ma à xin một con hai sao đây năm tiền hai sao đây đánh với nhà này thì không cần win này bỏ con queen đi renta à? lốc con rồng lên nhá nhưng mà nãy mình để delta bị đam trước ấy thành ra là cũng hơi phí nên là lần này mình sẽ để xếp qua một ô đi món camille này chắc cũng trẻ tanh con đỡ vần đâu con đỡ vần cơ bản nó khăn nữa cơ nó không bị kiểu làm chậm hay là không bị cc á thành ra mình khó quá ui đau đau âm bốn rồi à. thôi trận này top ba mình nghĩ là thành công của chin hai mình nghĩ là như vậy là quá đủ nhà kia nếu mà id hai thì mình ăn được id hai chắc là mình top hai được nói chung là bài chin này mình nghĩ là lên được ba sao thì mạnh lắm khỏe lắm á với cả cơ bản là mình chưa có đồ chuẩn nhá đồ chuẩn thì mình nghĩ là thêm một cái quyền năng thay cung xanh nữa thì ok hơn thì nói chung là chơi được á nên thành ra là anh em nào ví dụ mà ra chin sớm nhá thì anh em có thể gọi là cân nhắc nếu mà có kiểu quyền năng ấy thì mình nghĩ là đánh kiểu bảy hoa kỹ hay là hay là nhiều hoa kỹ cũng được còn không thì ví dụ mà như mình có cái trái tim thách đấu ấy thì anh em đánh nhiều thách đấu còn ví dụ anh em có trái tim hoa kỹ ấy, thì anh em đánh nhiều hoa kỹ hẳn thì mình nghĩ là cái nào cũng ngon á cơ bản là ví dụ quyền năng thì nó trâu á thành ra là mình nghĩ là đánh trì trì xong rồi lúc sau nó tăng tốc đánh từ hóa kỹ á, kích hoạt lên á thì mình nghĩ là ok còn vừa rồi thì mình không có tanh á thành ra là thành ra là để phun à, thách đấu thì mình nghĩ là clear một là họ chết hai là mình chết nó ok hơn bao nhiêu điểm mới lên là thách đấu anh tú à bao nhiêu điểm á hình như ở đâu đó khoảng chín trăm rưỡi hay là một nghìn gì đó tại vì hôm bữa cách đây mấy hôm thì anh thấy là còn chín trăm thì bây giờ anh nghĩ là mỗi ngày cứ lên được tầm năm đến mười điểm đi thì tầm này anh nghĩ là chín năm rưỡi đi ở tức là tầm chín năm rưỡi hình như thông đạo không búc cho hắc tinh nữa thì phải cái đấy thì mình cũng không dành nhưng mà hình như là đâu phải đâu nhở nếu mà nó không búp nữa thì ờ, thì ờ, cái đột biến đấy gọi là như kiểu là vứt đi á tại vì cái đột biến đấy nó mạnh là do cái thông đạo với cả do cái chọc mà bây giờ <tsk> phá hết mấy cái đấy thì mình nghĩ là nó nó nó bị yếu hẳn luôn á thì sẽ là không ai chơi nữa cái đấy thì mình chưa đọc qua nhưng mà mình nghĩ là không đâu theo mình nghĩ là không còn thực tế như nào thì không biết chính xác như nào thì mình không biết <clears throat> trứng rồng bữa nay trận thì chín rau nở trận thì hai mươi rau nở ờ, có trận hình như là ba rau nở luôn mà có trận thì ba rau nở luôn đó vân thiên ơi thành ra là <clears throat> cái trứng rồng đấy nó cũng hên hên xui ấy nhưng mà được cái là nở cùng lúc với cả như nhau mà nên mình nghĩ là tùy vào loại trứng thì mọi người đánh đánh một một một cách thôi chắc là mình nhặt cái nước mắt anh em ạ con bờ ren cầm nước mắt ngon quá làm cái nước mắt đi ok vành thân à nữa nữa nữa nữa tối nay em tú đánh giải không biết sao đây meta mới này cũng chưa gọi là đánh nhiều lắm nhưng mà mình nghĩ là cứ đỏ thì ăn thôi à thật ra là kể cả đánh giải đánh danh thế cứ đỏ đỏ là là là, là ngon trứng này mười lăm rau à lại là trứng hình như là trứng vừa rồi anh em ạ quả trứng trận vừa rồi á thì nói chung là trận trứng vừa rồi là hai đồ với cả hai hai đập đồ với cả một sách ấn đúng không ok nói chung là ví dụ mà ra trứng kiểu muộn muộn như vậy nè thì mình nghĩ là nên ưu tiên việc đép máu nhá còn nếu mà win trước được thì càng tốt thôi còn không thì anh em nên ưu tiên đép máu chứ còn để lưu mà kiểu eco trắng ấy, xong rồi tí nữa đồ nó ra xấu ấy, là cũng chắc Ui, nhà kia hai lucian á ngon đấy không đạo này không ai bắt bắt ấy nhở mấy con đột biến nhở anh em nhở không ai bắt mấy con đột biến trước nhở trứng lởm ba rau nở được cái ấn à cũng ngon đấy chứ nhiều khi kiểu đang hai ngoại binh ấy ra được cái sách ấn ấy, xong rồi làm quả ngoại binh luôn nãy hình như là đâu đó mình gặp một trận ba chấm mấy á có nhà gọi là bảy nhà phát minh em ạ nhưng mà họ bảy nhà phát minh là do họ có một cái ấn một cái sách chọn ấn từ từ từ cái lõi với cả một cái kia thì nó khá là ok dốc đồ nhanh nhẹn à cái này giảm hai giảm năm phần trăm à hay là một trận pháp sư nhở nếu mà có ngoại binh thì mình lấy cái này thì hợp lý hơn nhưng mà bây giờ cơ bản là mình mới có một con à thành ra làm giảm pháp sư đi pháp sư như là ari bị nép đúng không ari bị nép nhẹ à? nhưng mà nép bọn băng đảng thì phải nếu mà để để mà đánh flex thì lấy cái này ok hơn mình nghĩ là lấy cái này cũng được pháp sư thì kiểu nó hơi phọt á mình thì mình không thích phọt ê đấy pháp sư là có sự quên hai rồi cái game này có thực sự là ấy không vậy cái game này hình nó hơi trêu đùa mình á tối nay em tú có đánh giải không mà em tú có em tú có đánh giải á nhưng mà nó cho con hai con sủ quê này đúng kiểu trêu ngươi á cày cày ui ngon nha từ từ nha vậy thì không cần pháp sư nữa thiếu một con à thiếu một con nhờ thiếu một con mất anh em ơi mình thiếu con gì nhở thiếu con dích à ui thiếu con dích là bài mình đép ngon luôn đấy chứ thôi không sao không sao kiếm súng kiếm súng cho đánh renta cũng được hay đánh đa lông thôi đa lông đánh chán lắm đợi renta đi mình nghĩ là nhiều đồ đánh đa lông không ngon đâu em tú khỏe mẹ em tú năm đồng d á em tú năm năm đồng d là cái gì đấy hello hải đăng nhá có cái mất ba máu để fx không anh em á cái đấy hình như là mùa bảy nha mà mình cũng đọc qua rồi không phải đọc qua là mình nghe qua á thì hình như là mùa bảy nhá không phải là mùa này đâu lu đi lu đi lu chích đi nhà này có cái lõi lá chắn siêu nghệ thì đầu game ngon nhưng mà nếu mà là mình á thì mình thích cái lõi gọi là trí tuệ hơn á cơ bản là mấy con ra chiêu á thì về lết nó ngon hẳn còn cái lá chắn này nhiều khi về lết gặp mấy lobby gọi là phép nhiều á thì nó bị phế mất một cái lõi vàng không ra con dốc đồ le nào nhỏ anh em nhờ đột biến gì vậy đột biến kiếm khách à hơi củi nhà này yếu này nhà này yếu này dốc đồ à nhà này dốc đồ này nhà này mạnh này nhà này mạnh này nhà này mạnh nhà này mạnh tính ra là có một nhà yếu ở dưới thôi đúng không mình nghĩ là bỏ con blitz ra là được còn không thì thôi cứ từ từ đi anh em ạ mình nghĩ là tầm này cứ lu lu bình thường đã à quên cứ cứ đép bình thường đã chả biết gặp bằng ai á nhà này thật ra là cũng yếu ấy chứ có mạnh đâu nhà này không có tanh giống mình win lại lắm thôi win lại cũng được cơ bản là tí nữa mình lên được cúp win hai ấy với cả có form thì mình nghĩ là win lại cũng ok kiếm được một con lucian nữa là bài mình khỏe luôn á mạnh khởi luôn á ui con mà ren đần chứ ui vừa bảo đần thì nó đép được hai con là bịp nhờ mắc là hai mươi bảy à, hợp lý rồi mắc là hai mươi bảy nhưng mà hình như là mình gặp một trận rồi nói chung là một đồ ánh sáng với cả một đồ thường với cả một cái đập đồ đúng không hình như là vậy với cả một cái sách ấn ừ hai cái đập đồ chứ ừ hai cái đập đồ cơ bản này cái lõi mà không ghép đồ tăng mana chắc chả ai lấy á bản này cái lõi mà không ghép đồ tăng mana ừ nói chung là cái đấy thì ờ, mình thấy nó không ngon tại vì cơ bản là bây giờ nhiều đồ quá ê bài mình sao nó không ra được một con dốc đồ nào vậy mấy ông này bắt hết dốc đồ anh em ơi hai nhà này ba nhà này thành ra là mình không ra được con xích nào luôn tỷ lệ nó bị ít lại ấy, thành ra là không ra được <coughs> còn không thì bán con xe rua đi lên cấp cũng được gặp mày này yếu đấy nhưng mà nhà này có giáp tự chế nhà này đem bằng catlin à giết món catlin trước này pháp sư như là bị nép á phải không ta à đâu đâu đâu bị nép mới nhở bọn băng đảng thôi thì phải ừ ê con rác này kéo kéo một hồi chết luôn con kiểu mình à kéo được con này là win lên cấp đi nhờ bán con gì đây ta bán con heo hay là bán con gì đây ta ui hay chưa blitz hay chưa hay nhá blitz hay nhá chắc bán tạm con heo đi búp, búp, búp, búp. mình cầm một cái nước mắt hoặc là một cái quỷ thư thì ok hơn ba anh tú à chào anh tú xong bài anh phi sao đấy anh phi em chào anh phi nhá một cái gậy ăn gần nào cũng khá là ngon này ui Miss fortune à? hay là queen queen cũng được còn không mình lấy quỷ thư mình đánh win anh phi chào xong rồi lại bay anh phi trêu đùa tình cảm em đúng không anh phi mình lấy quỷ thư đi nó đi nhanh ấy nhiều khi mình sợ nó đâm mình đâm đâm đâm nhầm á thành ra là phanh phát anh em ạ đến ngã tư không là dễ hai búa một đồ ánh sáng một hai đồ thường gì đó với sách ấn thì phải à? khổng lồ thêm ba mốc tăng một k sáu máu thì phù hợp với đội hình gì vậy á em à, tú nghĩ là đội chó gát thôi ui ban blitz ảo mà ban blitz để chi vậy một con là quá đủ rồi bây giờ thật ra là bài mình cũng không đánh win được mà cũng không đánh lu được nhìn nó bị kiểu khó chịu nhỉ anh em nhở hay là cho con eco vào không eco vào xong rồi cho con ờ, ta lông vào chọc chọc không hay để hai pháp sư ngon hơn chắc chắn là mới quỷ thư trước này Ui, nhà này mạnh đấy nhà này hơi mạnh nhá dao này không tích được tiền luôn han cookie ngon quá chả muốn bỏ nhà này có lái chắn siêu công nghệ xong rồi sdu hai đa điớt hai nhà phát minh nữa mình cần một con dích thật luôn á thề dích đâu rồi nhở cho ông tú siêu dích đế dích một khó đến như thế sao từ đã xếp lại team anh em ạ mình nghĩ cho hai cầm đồ nó ok hơn thôi vậy đi điều muốn dích thì được tươi luôn á nhà này chó gát này bày đi đẹp trai nói chuyện vui chơi game hay là những gì em tú không có thế <laughs> em tú có gì vậy em tú không có một cái gì vậy cho em tú có một cái với có một cái thôi ê em tú có một cái là không có cái gì không không có gì à vậy thôi mai nghỉ like không không có gì mai nghỉ like luôn đâu ê bây giờ tắt like luôn đâu kẻ cần thì không có kẻ có thì không cần à ừ. tí mấy giờ đánh giải tí mấy giờ đánh giải tí mấy giờ đánh giải đánh vt á tí mấy giờ đánh giải đấy vt là cái gì đấy nghe nó khó hiểu rồi à. tí nữa đánh giải mấy giờ hả tí nữa thì à, bảy giờ ba mươi mình đánh giải đó mọi người bán đi tích tiền được không vậy con blitz hai này chắc chắn là không bán rồi này phải để lại này nếu mà con dích thì thay vào đây xong rồi mình kẹp một con pháp sư nữa thì đẹp còn không thì mình cứ để form này tạm đã một đôi con này thì đầu không lên được này cơ bản trận này nhiều nhà đép bằng góc đồ quá thành ra là nó cũng hơi khó ra hơn một cái kháng phép à một cái con leo la bán leo la đi này mít bây giờ mới ra à? hơi muộn nhở hơi muộn thành ra là hơi khó để mà nghiện á một cái cốc với cả một cái sojin à trận này mình nghĩ là đánh ấy ngon đấy từ đầu mình phò gọi là pháp sư ấy thì ngon hơn cơ bản là mình thấy nãy giờ kiểu kiểu form pháp sư nó gọi là ra ok hơn á à tìm đến do sủi chim mà có đâu anh phí không có sủi đâu làm cái soji thì ra hai đép luôn tầm này chứ tầm này cũng chả có đồ gì cả một cái tay chế chắc là tuần này bỏ cái binh đi nhở bỏ cái binh đi nhá tận cùng của cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu em tú có chè lại sủi đấy à có sủi đâu em tú nói thế đâu mọi người năm rau nữa ra đập đồ nhá tí nữa mình đập đồ sau cũng được tầm này cứ lấy con mazaha đép đã nhà này re ke luôn à nhà đánh sivir này để xem trận này à sivir còn chơi được không nhá nói chung là mình nghĩ là vẫn chơi được thôi nó nép thì nó nép nhưng mà nó nép một chút đấy nó nép không gọi là quá nhiều lắp sô zin quỷ thừa mà cảm giác vẫn không đép được nhở khó thật á đánh giải có clip không em tú á có nhá tối nay em tú clip á bảy rưỡi anh em ạ <clears throat> bảy rưỡi em tú clip con này hai nè lên cấp không lên cấp thì kẹp được con gì kẹp ba đột biến à ba đột biến thì đánh nhanh hơn một chút nhờ bỏ blitz đi hơi tiếc nên chắc là thôi mình sẽ kẹp một con này vào thôi trông đần đấy kẹp con đấy trông đần đấy kẹp như vậy cũng được ai nhà blitz đang ngon quá hơn nhá để con blitz lại đi cho cassadin vào nhiều khi nó cắt chiêu phát cũng ok áo xấu quá à. áo xấu quá thì biết làm sao bây giờ phải làm sao phải làm sao không có áo xịn chị thảo ơi nhà này áo găng bảo thạch này sao này không lắp kiếm súng luôn nhở đợi vô cực với cả grip phép à mình nghĩ là lắp kiếm súng tầm này đép ngon luôn đấy chứ tầm này không thua được ai luôn á nhà này hai mươi tiền mình nghĩ là chắc là cũng rôn một chút còn không thì từ đầu thọt á ui không nốt được con thì đẹp nhà mình có nhỏ và có võ thành ra là cũng được ok nhưng mà trận này giống mùi cút cút lắm cơ bản là form của mình không nhất định xong rồi lu lu win cũng không có đồ cũng không gọi là mắc binh vọng âm lu đần thôi chắc là phải chả phải suy nghĩ gì nhiều rồi đánh phép thì cứ thế mà lấy thôi con này à hmm, bốn pháp sư bây giờ cho vào thì hơi thiếu tanh quá nhưng mà chắc là chắn là bỏ này trước đã nè tĩnh sợ thiên trận này chắc là không lên tám mặc rồi zone bảy rồi cố gắng tối đánh nương tay cho lobby nha em tú để cho anh em chơi với à, không biết là lobby nương tay cho em tú hay không chứ em tú vào ui nhà kia ép ép luôn á ép ép luôn trong khi không à không thèm lấy trứng luôn à mình tưởng là ông afk cơ một hồi đấy trừ chín chín này á hay ấy. chứ trẻ cũng không hy vọng nhiều hy vọng vào mỗi video thôi đấy <laughs> ok ok ok được được được luôn năng diễn ơi tóc xấu áo xấu kính xấu kỹ năng thấp là những thứ mà em tú có buồn vậy nghe buồn vậy ước gì cái câu này là cái câu mà gọi là em tú không có còn cái câu trước đó thì gọi là em tú có đi thì nó ok hơn á thật hay làm một cái biến biến đột biến này anh em nhở bây giờ chắc là mình làm một cái nỏ xét trước đi kháng phép thì chắc là cần nỏ xét hoặc là một cái kháng hiệu ứng cho con vách còn không thì cứ nói chung là cứ lấy gậy trước nhá lắp gì thì từ từ nhà này ui nhà này ra được hai cái lõi đánh chó ghét luôn hợp lý nhở ê tí ông này mà lên đánh ba khổng lồ là hơi bị kinh ấy nhá thật tướng khổng lồ nhận thêm một nghìn sáu trăm máu à thật ra thêm một nghìn sáu trăm máu nó không phải là vấn đề nhưng mà cơ bản là mấy con kia đều có cc á thành ra mình nghĩ là đấy mới là cái quan trọng á ui con vi ngon thế con vi này mình lấy được là mắc binh luôn thật nhưng mà nhà này giống lấy thế người ta là kiếm súng anh em ạ kiếm súng mất luôn mấy hồi lấy găng vậy lấy cái găng vậy lấy găng vậy còn vì ngon quá lấy được là mình xoay luôn đấy chứ nhà này bắt đầu giống kẹt kẹt lắm này có quả trứng này nhìn đúng khó chịu luôn á tầm này mà nở ra thêm, thêm mấy con gì nhở ờ thật ra tầm này nở con vách thì đời đi nở con vách với cả nở con à, cookie đời đi đây phải em tú hải phòng không mọi người à không mọi người nghe đồn hải phòng hay chơi hoa cải lắm á không biết em tú có không mà em tú có phải hải phòng không mọi người hải phòng gì đấy vậy thì chốt đánh pháp sư luôn à mình đang muốn đánh renta hơn á từ từ lắp kháng nhở anh em ơi từ từ đi đánh pháp sư kiểu không có ấn á đánh nó hơi tù mà đánh ờ, đánh renta không có kia thì nó cũng hơi tù hơn thành ra cứ từ từ đã mà nãy giờ mình không ra một con dích nào luôn á không ra được một con dích nào à nhà này lấy vệ sĩ à nhà này đấu sư ui nhà này lõi đẹp chưa hai lõi combat đẹp chưa như tranh vẽ nhà này lõi cũng ok này tính ra trận này lobby mạnh á đối lại nhẹ tay với anh nhé anh mới là người nhẹ tay với em á anh cứ gọi là úp úp bảy ba chấm năm đấm với em như con đấy nốt con này đây hợp lý này ok được Đó, mua con này lại đi tí nhiều khi đánh bằng đảng ari cũng được và đây là gfvt à nói chứ dù âm tú không có gì thì cũng đỡ hơn ông á. nữa nữa phải không vậy phải không vậy ui rích đèo ai, rích đèo ai. tầm này bỏ như vậy vào thì nó mạnh hơn được một chút thôi chắc là bỏ luôn đi mạnh hơn một chút giao sau để xem mất nở ra cái gì rồi mình chơi nhá nhà này vách hai à vách hai gần đây hai full hai ui nhà này bắt đầu rộng rãi chưa không biết là có bỏ con gì không nhưng mà nhìn rộng rãi nhở ngon á nhà này chắc là top cao được anh em ạ tại vì mình thấy đánh năm tay trận này khá là nhiều ấy nên ông đấy có lợi thế lắm chỉ có hai nhà đánh phép thôi đúng không thành ra là ông ấy ngon á em tú còi ca à? không không không em tú còi xương á nhà này con bò cầm cái tim băng hút cả nhà mình luôn rồi ừ mày thế nó hút xong rồi nó bị dừng lại một tí kìa ngon đấy ngon đấy chắc là mình đép được một hai con á có đép được không vậy công nghệ khó chịu ấy nó cứ tạo siêu thôi hai bốn sáu à không ghép được con nào đau nhỉ đau nhỉ tối nay meta mới anh chỉ đánh một bài thôi em biết mà bài gì đấy anh vương em có biết bài đấy đâu bài gì đấy bài chó đỏ à, hay là bài top một vậy anh vương lốc cặc <laughs> nữa nữa ê nhầm nhầm nhầm lên con này không lên con này không lên con này không lên con này thì đánh đánh thuê anh ta một sách chọn ấn sorry hai cái làm gì đấy ê mình đập hai cái sorry nhá trông đần đấy, trông chú bé đần đấy. Hmm. lên con này hai đánh ấy ở lên ta à còn không thì đánh đấu còn không thì đánh à, còn không thì đánh ari với cả sư nói chung là cứ lên đã tí ra gì đánh cái đấy sau găng ui nhiều găng đấy đai máu này hay là mình đép lên cấp nhỉ anh em nhỉ từ hai cái sorry mình nghĩ là đép lên cấp được ấy chứ đùa đâu ê đồ sao trông nó tù tù ấy tù trưởng đấy đồ trông nó tù trưởng nhỉ hmm. từ từ mình xem gặp nhà nào mình lắp sorry hàng trên hàng dưới nhá cái này chắc là lắp hàng trên rồi làm một găng ấy đi không kịp ra đúng đồ tái chế này bùm chưa biết là chơi gì cả nhưng mà nhìn cái đống đồ này thì nó hơi phèn á thật sự là hơi phèn một cái kháng hậu ứng à đấy kiểu đánh mà ví dụ mà lu trích ấy xong rồi ra cái cái cái mấy cái kiểu như này này xong rồi tí nữa kiểu nó bị rối ấy thành ra là mình nghĩ là tầm này đánh win trích thì nó kiểu ổn định hơn ấy. kiểu mình có rất nhiều máu mình để xoay rồi các thứ các thứ ấy, mình làm được nhiều việc hơn tầm này 50 máu 50 máu mà bây giờ chưa biết gọi là đánh gì hai cái sorry sách ấn thì chưa xài căng thẳng nhở thật ra là mình có thể lì lên cấp được xong một tí nữa mình rồi nó chắc là mình đánh Renta ấy anh em ơi thật đánh Renta thì tập cái này đi trước này một cái bốc đồ chắc rồi dao điện vút bẫy à giao điện thì tầm máy đép ok á hút bẫy luôn à ok vuốt bẫy dây chuyền à dây chuyền nỏ xét bốc đồ hay ấy, được ấy ê từ từ nhá dây chuyền nỏ xét bốc đồ à. làm cái nỏ xét nữa. ui sao lại lắp con này rồi thề Ê, trận này đúng đi lắm ai nó xét làm gì nhở mình cơ bản là có có dao điện rồi mình nhở em tôi thấy chị vi đỉnh không mà đỉnh chị vi ơi chị vi lúc nào là đỉnh chị của em mà phải đỉnh em á à quên phải đỉnh uh, hơn em á hai con sử quen hai để làm gì đây có lên không một rau nữa thì mình cũng đổi bài rồi nên là mình nghĩ là khỏi lên đi khỏi lên nhá đánh renta đi renta đi renta đi không thì tí nữa mình đập với dao điện đi cũng được đập với dao điện với cả đập một cái nước mắt nào đập dao điện với đập một cái nước mắt tại vì tí mình lấy hỏng xét đó không có mảnh của kiếm súng nhờ có mảnh của kiếm súng thì đẹp cái kia chắc là dây chuyền rồi hay làm cái bút rồng không không bút rồng trận này không ngon còn không thì mình cứ làm một cái nỏ xét nhá tí thừa mình đập cái dao điện đi cũng được em tú có người yêu sinh nhỉ à, nữa nữa người yêu ở đâu ra đấy có không vậy bốn chấm rồi cắm bàn phím vô thôi em tú cắm bàn phím vô thôi nãy giờ vẫn cắm mà ê từ nha đép nó con blitz là ngon nhá vẫn đang lu nhá lu tám này em tú lo được nhá lên cấp em tú dồn ngay ra được ven ta hai nhà này level sáu đánh gì đấy ê từ từ nhá ông này fk à sao tầm này level sáu nhở hình như ông này fk hay sao á hay đánh bài gì vậy đánh bài gì mới à tầm mày level sáu á sao ông không lên cấp à ui có gì nick ngon chưa mất luôn siêu côn à ê lấy con siêu côn về đi cũng được hợp lý hợp lý đánh với anh ta thì cần siêu côn á chị vi đứng đầu bảng a rồi đấy em tú tối nay đứng đầu bảng b mới xứng là em chị nhỉ? <laughs> đầu bảng nhưng mà là đầu bảng từ ờ, tzl không chứ em tú sợ hơi khó chị vi đánh hay thì em tú biết rồi chứ em tú có đánh hay đâu bán sách đánh theo ấn à ừ nhưng mà mình đợi ra cái form đấu sĩ với cả renta mình bán nhá <laughs> lắp nhầm bú à bú thì đấy em chào anh trọng tí nhá hôm nay em bú like nó hơi mệt mỏi thành ra là <tsk> nói chuyện nó hơi nhạt nhẽo từ đã mình rôn một chút đã anh em ạ đấu sĩ này đấu sĩ này bán luôn cái này đi cũng được từ từ nhá sao rôn cảm giác nó không ra được con renta hay là cái gì gì vậy đây có thực sự là một bài Renta không đấy Renta này từ đã anh em ơi từ từ từ từ từ từ bình tĩnh đỡ vần bỏ này lucian bỏ này hai à, con này bỏ này buôn renta lại này chưa đây là con vi nào ấy nhá mình cần con vi á nhưng mà chưa đây là con nào anh em ạ cho con này vào chắc là đéo được một hai con bắn được nốt con cv là đẹp đao này dù gì cũng đổi rồi đúng không thành ra là mình nghĩ là lắp đồ luôn đi tí nó bán đi cũng được ê win được này hay ấy ê gặp đúng nhà yếu nè nhưng mà tơ này thành ra là mình mình thua còn non hơn á mình thua nhiều tiền hơn anh em ạ nhà win lại được cái là dự máu cũng ok ừ. cho em đúng một con vi đây cầm đồ nó dễ bờ lít tái chế khiên cổ ngữ ấy lõi trêu ngươi à vừa xoay qua renta xong rồi cho cái lõi này ê lấy cái này về đập không lấy cái này về đập không còn không phải lấy hộ pháp hơi tù ấy nhưng mà phải lấy rồi anh em máu không có ra được một con nào không vậy vi đây không từ nhá mình cho tạm con này đã anh em ạ mình thiếu một con hoa kỹ nữa đúng không mình thiếu một con hoa kỹ nữa anh em ơi hoa kỹ đây rồi tạm đi tạm đi tạm đi tạm đi tạm đi tạm đi tạm đi tạm đi tạm đi bán siêu cô đi lấy bút rồng mà nhưng mà lobby này hình như là mình thấy nhiều nhà ánh đam hơn á ui nhà này đấm cho cơ bản cái lõi cuối của mình hơi phế anh em ơi đép nốt con được không nốt con gần na đi ui con gần na kia nó được hồi phục rồi đau đau đau đau đau năm con năm con chàng này giống đi đấy ta gì không biết đó. nhà này leo bảy nè ơi đây có thực sự là ấy không vậy đây có thực sự là đang chơi game không vậy đập kháng phép đi nhở từ từ mình xem còn đồ gì đập nốt không nhá có thể là mình đập luôn cái gì đó cũng được đang thừa con này đúng không thừa con này đi à nếu mà tí nó có victor thì à, victor vào thì bỏ dây xì ra kẹp một con pháp sư nữa cũng được gậy nè nỏ xét nè cho em túi kiếm súng được thì đẹp nước mắt nữa chắc là đập cái nước mắt đi anh em ạ đập cái nước mắt với cả cái kháng phép này với cả cái dao điện à từ em tú dồn nốt một chút nhá delta hai này mình cần vi hai hơn á nọ xét tí nữa đập cái dao điện đi nhá cơ bản là mình dôn chưa ra cần victor nữa anh em ơi victor cầm dao điện thì hợp lý hơn dây si lần này phụ phụ tí cũng được với cả gần v 2 á cơ bản là bài mình gần v 2 nữa đây win này này nè ảo chưa bài mình tùm la lum á bài mình hơi cùi ê trận này mà dãy được cái top sáu là mắc binh ấy nhá nhà này chắc là thua góc đồ anh em ạ nhà này cv một mà đép được nhiều đấy à sáu tái chế à cố nào cố nào cố giấy cái top sáu nào v hai v hai là bài mình đép luôn á mạnh khởi luôn á thật mình muốn ấy luôn á thay đồ luôn á không ra vậy dao điện ui quyền trượng à thôi tầm này mình dãy thì mình nghĩ là lắp cho con nào cũng được á cho cho tạm con Terry trước đi <coughs> cũng được bài mình lên được v 2 là cũng ok ấy chứ kiểu đép đép được một chút á không mạnh nhưng mà đép được á kiểu clear được á ở ờ, nói chung là clear được con vi kiểu câu câu cho con bọn này ra chiếu cũng ok nè xong rồi kiếm được một con uh, kiếm được một con gì nhở một con uh, victor nữa ở ừ, con victor cầm quyền trượng ngon với cả dao điện nhà này v 2 à v hai chín mươi sáu máu à ê ông này chết đi à mình top sáu rồi này hợp lý đấy nhà dốc đồ win à nhà dốc đồ thua á ừ ừ ừ ừ nhưng mà thua đẹp đấy thua có chết bạc nhà dốc đồ hình như là sắp lên full ba rồi đó v hai đe trong tú xin v hai đe v hai đe không ra à? mình có cái ấy đúng không có cái quyền trượng nhưng mà à quên có cái độc có cái hộ pháp nhưng mà cũng chả để làm gì á bài chắc nó chỉ như vậy thôi lên chín á bài em tú lên chín kiểu gì đấy bài em tú lên chín kiểu gì đấy bài này không biết là lên chín kiểu gì luôn đấy thật nhà này còn hai blitz cơ ồ ờ, thốn chưa bài này không biết là lên chín kiểu gì luôn bài này dãy được cái top sáu là đẹp á thật nhà này chết đi à đẹp nhà này vẫn đánh mình sdu ấy đây có thực sự là một người chơi bình thường đấy rồi f hai dưới hết đấu hình như là bạn còn chèo mình nhở bị phạt ui nhà này vẫn đánh nhất lưu e nha ạ con onary của mình ấy luôn hút luôn cua bốn chết này còn máu còn máu nhà này chắc là chết rồi đúng không hợp lý à có nhà anh ren ta cùng à cũng là một con vi thôi nhưng mà có có con victor hai ui bán này nhiều nhà đánh sivir này chắc là sivir vẫn chơi được anh em ạ nhà này có vô cực nhiều con vách kia thì giết kiểu gì nhở <laughs> vừa vệ sĩ xong rồi vừa giáp gai nữa cơ có chè bảo hiểm top bảy rồi lo gì thật thật ra đấy không phải là chè anh em mà ai á ui victor cầm đồ này à nhưng mà mình nghĩ là lấy victor ngon á lấy victor đi victor cơ bản nó cầm đồ được xong rồi hóa ký cho con vi nhá ừ ha hóa ký nãy mình quên cho con vi á ừ lỗi mình á lỗi mình nhá quên không cho con vi anh em ạ giờ mình mới để ý ra đúng là kiểu đánh trên line nó nhiều khi bị mất tập trung á <laughs> hay là do mình đần nhỉ? em tú cá đần à sợ người nơi đâu em hơi cá chê tầm này úi ra tầm này nó ra nó ra cả đôi anh em ạ thật xin một con hai sao đi xin một con hai xin một con hai sao đi khó vậy khó vậy từ từ nhá tròn v hai đi cũng được ui đây rồi ok cho tạm con uh, heo đi <clears throat> em cảm ơn anh tô nhá vào chào em tú chứ đang bận không xem được tối nha em mà ok anh tô ơi tối nay em là live nhá chắc là cũng hết trận em em em nghỉ rồi anh tô ạ tại vì live buổi chiều em thấy nó cũng có được năng lượng á với cả em đang à, hơi nhức đầu một chút chắc là nghỉ ngơi không tối em đánh giải anh tô ơi ok nhá em chào anh tô nha em chào cảm ơn anh tô nha na na na na bùm cho một con pháp sư vào cũng ok chứ bài mình top năm nhá giấy giấy được cái top năm này hợp lý chưa ok cho cá ăn đi bài mình top năm thôi chắc là mình nghĩ là dừng lại ở đây được rồi bài mình hết hốp rồi top năm nhá năm đấu sĩ à quả đấy em tú mua ăn vi xong rồi không còn tiền nữa thì mua ăn vi tạm mua mọi người ê top năm xong rồi trận trước thì mình được cộng mười lăm điểm trận này top năm coi như là hòa điểm ui mỗi mỗi buổi livestream là một gọi là cái hòa điểm mà cơ bản là em tú like à, buổi chiều thì nó không có hiệu quả với cả nó sao sao á với cả mình à, nghỉ ngơi một chút tôi đánh giải cho nó bay anh em ạ cho nó tập trung ấy tối nay nhiều khi mình lái sâu ấy nên là anh em ờ, có thể ờ, xem tối nay nhá chứ còn bây giờ hết trận nữa là mình bén thì anh em nào mà chưa like cho mình xin nốt một like để lên hai trăm like nhé đang có một trăm sáu mươi like rồi ở đây đang có hai trăm hai mươi bốn người đang xem ấy. mỗi anh em gọi là bỏ ra vài giây cho em tú xin một like thôi mặc dù lâm tú đánh hơi hơi tệ thật nhưng mà để tối em tú sửa sai nhá còn giờ chắc là em tú ọp đây cảm ơn mọi người theo dõi buổi livestream ngắn ngắn ngủ em tú nhá thì ờ, chúc mọi người một buổi chiều thật là nhiều niềm vui nhá chúc mọi người một buổi uh, chiều ăn cơm ngon miệng bye bye anh em bye bye bye bye nhân viên company à? khó đâu anh vinh em tú ọp cái ừ, ừ, ừ, mọi người xem group so leo rank đi